Hello cả nhà, lại là Toàn đây Thì uh, hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà uh, Một lô đất ở tại khu vực này Thì uh, nằm trên khu vực này nha cả nhà Thì cả nhà thấy ạ Ở phía uh, từ vị trí chỗ cái, cái bán kia thì thấy qua đây thì, uh, Đi vào bên trên đường tuyến 4 Thì uh, ở đây là gọi là đối đích với tuyến 4 Tuyến 4 là cái phía mà xe đã đang uh, đang múc kia cả nhà đó, Và cả nhà thấy cái bán cà phê hội anh em á Thì đó là tuyến 4 cắt ngang qua thì ờ, cái lốc này là đối diện với một cái lốc mà mặt tiền tướng 4 thì người ta hay gọi là đối diện tướng 4 nha lốc đối diện tướng 4 như vậy thì ờ, lô lô đất mà mình muốn review ngày hôm nay à, nằm trên đoạn này là lô số 3 nha cả nhà theo bản đồ là số 3 ngang năm sau à, tầm khoảng là 40 45 vậy đó để mình xem số chính xác thì mình mới biết nhưng mà đài đà à, chính xác là lô đất nó nằm trong trong cái khoảng này trong khoản này mà mình đang vay này thì hiện tại thì à, ngày hôm nay mình à, thử nghiệm vay một cái à, video là vừa cái máy quay mình có đặt bên này và lay cam thì mình có không không có người điều khiển cho nên là mình đặt như thế này và mình tự quay thì theo hướng theo hướng này của mình nha thì cả nhà có